Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả kênh Thám Tử Ẩn Danh 2 à, Kính thưa các đồng chí ờ, cựu chiến binh yêu nước, yêu công lý, yêu uh, lẽ phải và yêu cái sự thật khách quan à, Kính thưa bà con quý vị khán thính giả trên cộng đồng mạng à, Vụ án bu cục cầu voi nó là vụ án nổi đình nổi đám mang tầm thế kỷ có 102 và vô cùng đặc biệt và những cái đặc biệt ấy nó để lại những cái hậu quả vô cùng khôn lường và cứ mỗi ngày đi qua thì lại mỗi một cái sự kiện được nhân dân à, chia sẻ, được nhân dân đồn thổi và nhân dân phản ứng một cách rất là quyết liệt. À, trong những cái đồn thổi ấy, trong những cái quyết liệt ấy thì hôm nay à, nhiều người lão thành cách mạng, nhiều cán bộ chiến sĩ, nhiều cán bộ hưu trí vẫn thường xuyên đi qua đi lại ở nơi thủ đô ở cái đường hỏa lò và ở trước cổng tòa án nhân dân tối cao họ luôn luôn ngó vào đó và nghĩ rằng cách đây gần một năm vào tháng 6 năm 2011 tự nhiên không mưa không bão không gió to bão lớn mà chỉ một cơn gió nhẹ cái cây cổ thụ trong khuôn viên tòa án tự nhiên đổ cành và trồng gốc lên có vài đó là một cái sự cáo chung một cái điểm báo được cho là à, cái à, vận mệnh và à, những cái liên quan đến ông tránh án tòa án nhân dân tối cao và điều này đã để lại đàm điếu trong thiên hạ rất là nhiều và người ta nói rằng ở đâu có cây gạo thì ở đó có ma ở đâu có cây cổ thụ cây đa thì ở đó có thần và đây có phải là thần linh đã à, hiện hình và ủng hộ những cái sai trái của ông ấy và đó cũng là cái điểm báo như thế nào gọi là cáo chung vậy thì hôm nay à, sẽ à, có cái buổi chia sẻ của à, giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Khiêm là giảng viên trường đại học Đồng Nai à, với cách nhìn của một người làm à, khoa học một người à, nghiên cứu lịch sử Đông Tây Kim Cổ sẽ cho chúng ta biết thế nào là cõi tâm linh và thế nào là thị giáo chung. À, vâng, xin mời quý vị khán giả cùng à, chú ý lắng nghe chia sẻ của anh ạ. Vâng, mời anh ạ. <laughs> Vâng, xin chào uh, kênh thám tử Nguyễn Anh Hai, xin chào cộng đồng mạng và Ờ, kính chào à, ban chuyên án đặc biệt à, kính chào cái ờ, tổ công tác đặc biệt à, và những cái thành tiệu chúng ta đã được trong cái công cuộc là đấu tranh bảo vệ cái công lý và cái uh, cứu vớt cái nền tư pháp chúng ta nó khỏi sụp đổ <laughs> thế thì trước hết là cũng xin cải chính luôn tức là, là <clears throat> tôi rất ngại những cái danh sư hào cả mộc vị đấy giáo sư tiến sĩ nghe ghê quá phải không <laughs> thế thì ờ, tôi rất ngại là bởi vì là, là, là cái đại học đông đô đấy nó đã cấp bằng rồi nó cấp chứng chỉ văn bằng rồi là cho rất nhiều quan chức của chúng ta mà tôi là không nằm trong cái danh sách đó phải không? thế bây giờ anh ờ, đưa tôi lên là, là giáo sư <laughs> tiến sĩ <laughs> nhưng nhưng mà có một cái điều thế này nếu như anh đã từng à, tham gia vào cái hội đồng giáo sư của nhà trường và đã từng ký duyệt à, cái danh sách tốt nghiệp của nhiều thế hệ học trò nhiều khóa không biết là những người học trò đấy họ có ảnh hưởng họ có nghĩ rằng anh cũng cấp giống như là à, cái hội đồng à, giáo sư à, cấp bằng ở đại học đông đô ờ, nếu mà có suy nghĩ như thế thì chắc chắn là người ta cũng có những <laughs> cái điều à, tôn trọng thôi anh thông cảm và điều này chắc là sinh viên người ta cũng khôn hơn là những người người ta đi mua bằng anh ạ <laughs> thì ờ, nói chuyện tâm linh thì chúng ta không nói chuyện nói chuyện chính trị phải không ạ dạ vâng đúng ạ vâng vâng thế nhưng mà tôi lại bỗng nhớ cái câu à, của Lenin trong kinh điển 56 tập đấy <laughs> cái câu nó như thế này là không có đạo đức trong chính trị mà chỉ có thủ đoạn một tên vô lại có thể có ích cho chúng ta vì nó là một tên vô lại <laughs> <laughs> Vladimir Lenin vâng thì khi mà một tháng qua đấy là chiến sự Nga Ukraine được diễn ra rất là khốc liệt và cái rất ờ, mong ờ, thôn tính nhanh chóng cái lãnh thổ Ukraine của Putin đã thất bại hoàn toàn và hiện nay là cái nguy cơ của cuộc chiến tranh này đấy nó sẽ là bùng phát ra chiến tranh hạt nhân à, hay là đại chiến thế giới lần thứ ba hay không thì à, điều đó chúng ta cũng cần phải bàn thêm <clears throat> nhưng mà trước hết chúng ta hãy quan tâm đến cái tình hình chiến sự đã phải không ạ dạ vâng mời anh ạ thì à, không hiểu sao là trong những ngày này đấy thì có rất nhiều thông tin về Đông Âu là những cái lịch sử văn hóa Đông Âu à. nó tràn ngập trên cái trang mạng của tôi à. một trong những cái bài thơ mà tôi yêu thích cách đây là hơn 50 năm rồi đấy tức là thời còn à, sinh viên đấy tôi đã đọc thơ của Ờ, Sandor Peterfi một nhà thơ thi hào của Hungary ờ, tiếng gõ ồn ào quá à, vâng. em nói đấy là cái bài tự do và ái tình <laughs> tôi xin đọc bài thơ này vâng xin mời anh ạ à, tự do và ái tình vì các người ta sống vì trời cao lồng lộng ta xin hiến đời ta vì tự do muôn đời ta hy sinh tình ái và những phần thơ sau của Peter Phi đấy cũng nói về những người người lính với nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mình và người lính đó đấy đã ngã xuống chiến trường như hàng triệu hàng triệu các liệt sĩ đang ngã xuống câu thơ đó như thế này Em ơi rất có thể Anh ngã xuống chiến trường Đôi môi tươi đạm xẻ Chưa một lần được hôn Nhưng dù chết em ơi Yêu em anh không thể Hôn em bằng đôi môi Của một người nổi lòng cái điều kỳ diệu nữa đây là chúng ta thấy hình ảnh của tổng thống Zelensky cùng phu nhân đấy xuất hiện với những cái nụ cười rất lạc quan rất yêu đời và các nữ chiến binh à, và khoác AK và kiên cường bảo vệ cái thủ đô Kiev. <coughs> Thế nhưng chúng ta là cũng không biết rằng à, tổng thống Zelensky của Ukraine ừ. đấy là có ông nói là vốn là lính đặc công trong đại chiến thế giới lần thứ hai ông à, tên là Semyon Ivanovich Zelensky và đã từng tham gia Hồng quân Liên Xô và chiến đấu chống loại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Và Tổng thống Zelensky đấy cũng là người gốc Do Thái. cho nên là tuyên truyền của nga cho rằng đó tổng thống zelensky và ukraine đó là chống nga chống do thái hãy ủng hộ đức quốc xã hay là tân quốc xã cực hữu ở ukraine <laughs> nó rắc rối như vậy thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là Putin thì nói rằng là đánh vào những nước Cộng hòa phía Đông ly khai à, của lãnh thổ Ukraine, Ukraine để mà chống cái cực hữu, chống lại cái tổ chức phát xít à, đe dọa đến an ninh của nước Nga. À, cái đó chỉ là chiêu bài thôi. Chứ còn cuộc chiến tranh ngao cái này đấy có mang màu sắc tôn giáo hay sắc tộc gì không đấy thì chúng ta hãy còn chờ cái cái kết cục kết cục nó diễn ra như thế nào nhưng trước mắt chúng ta thấy là NATO sẽ vào cuộc bằng cách tức là cung cấp cho các nước ở Cộng hòa Baltic đấy các nước Đông Âu đấy Ba Lan cũng như là Ukraine đấy cái số lượng vũ khí khổng lồ nó cũng vâng, có thể là trang bị luôn cả cái vũ khí hạt nhân cho NATO nữa. <laughs> cho nên tình hình nó, nó diễn ra căng lắm <coughs> thế nhưng chúng ta cũng không quên là cái tình yêu nước tình yêu lứa đôi à, nó vẫn đẹp hơn bao giờ hết có lẽ chúng ta cũng uh, tạm thời đấy quên đi tiếng đạn bom những đoàn tên lửa hành trình những súng chống tăng à, hiện đại nhưng máy bay không người lái mà Đài Loan mới gửi tặng cho nhân dân Ukraine để chống lại cái vũ khí khí tài của, của Liên bang Nga <coughs> <coughs> <coughs> thế thì trong cái ờ, cái, cái tình hình chung thì bi kịch của liên xô đấy cũng như đông âu và các nước xã chủ nghĩa đấy bi kịch lớn nhất đấy đó là cái sự khủng hoảng về ý thức hệ sự khủng hoảng này nó diễn ra từ thập niên 70 khi mà chiến tranh lạnh buộc phải dừng lại và thỏa thuận giữa Mỹ và Liên Xô là <clears throat> tam hòa hoãn để mà chống lại những cái thế lực đang lên là, Đức và Nhật nhờ cách mạng công nghệ đột phá mà nó đang dẫn ờ, thứ hai thứ ba thế giới ờ, về kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ đe dọa cả mỹ cả liên xô thì cái bi kịch của liên xô đó liên xô cũ cũng như các nước đông âu đấy và kể cả các nước xã chủ nghĩa như chúng ta đấy cuba triều tiên hay là <coughs> trung quốc thì không nói rồi đó là khủng hoảng ý thức hệ trung quốc thì nó lại không khủng hoảng ý thức hệ mà nó lại là chủ nghĩa xã hội theo cái kiểu Trung Quốc à. theo tư tưởng Mao Trạch Đông tức là bắt thiệt người nông dân cộng với là, là tư tưởng mà Mao Trạch Đông thì sẽ là chủ nghĩa xã hội <laughs> nhưng bây giờ nó đã là đột biến à, từ đứng thứ 10 kinh tế thế giới bây giờ nó đứng thứ, thứ nhất rồi à thứ nhì rồi và đang định xoán ngôi Mỹ để bá chủ thế giới <coughs> thế trở lại cái bi kịch ý thức hệ này đấy thì đó chính là cái sự không thể hội nhập cái xu thế phát triển của thế giới hiện nay thế giới hiện đại đấy. đó là sự phát triển chủ nghĩa tư bản hiện đại với cái nền kinh tế tri thức không thể hội nhập được ở nước ta thì là, là, là, là kinh tế thị trường có định hướng xã chủ nghĩa không có một nền kinh tế nào như vậy được vẫn không thể hội nhập được đó là kinh tế thị trường là phải cạnh tranh vấn đề là cạnh tranh lành mạnh hay là cạnh tranh là, là, là, là có chiến lược có sự hỗ trợ công nghệ hay là thuận lợi về địa chính trị vân vân cho nên cái hội nhập này đấy là chúng ta cũng không thể hội nhập được một cái nét thứ hai rất quan trọng của cái bi kịch này đấy là càng không thể quay lại cái, cái thể chế cũ và đó là kết cục cái con đường sau chủ nghĩa mà nói như là tổng bí thư của chúng ta đấy là rồi hơn 100 năm nữa thì nó, đã nó có ai chưa <laughs> bi kịch lại cho đó chứ là tấn tấn thối lương nam đúng không ạ <coughs> thế cái sự sụp đổ của cái nền tư pháp Việt Nam chúng ta hiện nay đấy nó nằm trong cái cái hàm ý đánh giá của Putin đấy khi mà phóng viên nước ngoài nó hỏi là ngài đánh giá thế nào về sự đổ vỡ của Liên Xô thì tổng thống Putin lúc bây giờ đó đã dẫn ra một câu nói rất nổi tiếng mà có lẽ là nhiều người Việt Nam chúng ta cũng thích đó là ai không tiếc cho sự đổ vỡ của Liên Xô người đó không có lương tâm ai muốn khôi phục liên xô trong quá khứ người đó không có đầu óc <laughs> tức là phải có lý trí phải có tình cảm nó đúng một cái đầu uh, lạnh chứ không phải một cái đầu nóng và một cái trái tim đấy không phải là trái tim vô cảm mà là trái tim nóng <coughs> thế thì Putin đấy đã trải qua rất nhiều nhiệm kỳ làm tổng thống Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Nga. Thế nhưng hiện nay thì ông ta đã hoàn toàn biến chất và đưa nước Nga vào cái sự sụp đổ không tránh khỏi. Và tôi hy vọng rằng là, là cái thế lực tài phiệt sẽ hạ bệ Putin nó sẽ thiệt Putin trong ngày mai thôi nếu mà cái đàm phán mà không đi đến kết quả như mong muốn nhưng mà cái đàm phán hiện nay là, là nó còn phụ thuộc vào cái chuyện mà cả châu Âu đang phụ thuộc vào cái đường dẫn dầu của dẫn khí đốt của của nga để mà sưởi ấm trong mùa đông để mà chạy là dùng cái nguồn năng lượng cho à, vận hành cho cái nền công nghệ của mình thế rồi là, là Trung Quốc đấy mà nếu Nga sụp đổ đấy thì nó sẽ mua tất cả các mỏ dầu của của Nga và đương nhiên nó sẽ trở thành là bá chủ thế giới thôi cho nên rất nhiều những cái vấn đề nó chi phối cái, cái cuộc chiến à, đang diễn ra ở Nga và Ukraine chúng ta sẽ bàn vấn đề này sau thôi ạ? Vâng và cũng có thể là như thế bởi vì cái chủ đề mà <coughs> cuộc chiến giữa Ukraine và Liên bang Nga nó sẽ còn kéo dài và cái câu chuyện nó để lại kéo dài hàng thế kỷ và có lẽ như anh nói nó sẽ để lại trong muôn đời sau chứ không phải là một tháng một ngày một năm hoặc là một thế kỷ bởi vì ở đây ý, nó giống như là à, một cái câu chuyện rất là đời thường thôi à, hai đứa trẻ con cùng một à, nơi cùng một quê có thể là đánh nhau chẳng hạn thì đứa thì khoe bố ta sẽ làm cái này à, đứa thì khoe mẹ ta làm cái kia khi cái cuộc chiến bằng võ miệng không ổn thì sẽ lôi những cái đồ chơi ra đứa có thể là khoe à, có cái ờ, à, cái này đứa khoe cái khác thì các cái cuộc chiến tranh lạnh từ xưa đến nay nó vẫn thế người ta luôn luôn phòng thủ và thủ thế là họ có trò chơi gì thì họ cứ nửa kín nửa hở và bí mật rằng ông cứ để xem tôi có cái này tôi sẽ thịt ông và đến lúc này cái vũ khí hạt nhân cũng là một cái trò chơi của mỗi quốc gia nhất là ông Putin và à, phía NATO đang phòng thủ và thủ thiết cho riêng mình một cái khoản trò chơi hủy diệt và chưa được tiết lộ chỉ biết nó là vũ khí hạt nhân và đây cũng là cái điều mà họ đang dùng nó để đe dọa và một khi à, đã đe dọa chán chê ra rồi thì đến lúc nó không cần gì nữa và nó cứ ấn bừa thì sẽ là cái thảm họa cho cả trái đất này và đó cũng là cái tiếng nối phản ứng à, và phản à, à, biện của xã hội và đấy là cái thông tin trái chiều nhưng thôi đây nó là cái câu chuyện của thế giới và à, chủ đề này cứ à, để rồi à, là ta sẽ bàn đến sau và à, em hoàn toàn đồng tình quan điểm anh vừa đánh giá và quay lại cái chủ đề à, buổi ban đầu chúng ta nhắc đến đó là vụ án bưu cục cổ voi à, nền tư pháp nước nhà và cái được cho là cõi tâm linh đã bắt đầu nói đến nhất là ông Nguyễn Hòa Bình và ông Trương Hòa Bình nhưng nhắc đến nhiều nhất những ngày vừa rồi không gì khác lại là cái việc mà à, sụp đổ của à, nền tư pháp trong à, à, niềm tin của nhân dân và nó sụp đổ thật bằng cái cõi tâm linh đó là cái cây cổ thụ ở trong khuôn viên của à, Tòa án Nhân dân tối cao à, vào tháng 6 năm 2011 tự nhiên nó đổ và để lại điều tiếng và bàn luận rất là nhiều của rất là nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp và đại đa số ý kiến cho rằng đó là cái hiện tượng tâm linh báo ứng mà người dân đồn thổi nó đã trở thành hiện thực và chỉ có trời biết, đất biết và điểm báo ứng cho rằng là sự mạt vận của những người đứng đầu tòa án nhân dân tối cao đã đến lúc phải được uh, à, rời chỗ nhường lại chỗ khác vậy thì quan điểm của anh à, với góc nhìn của một nhà nghiên cứu lịch sử à, nó có liên quan đến vấn đề tâm linh anh à, chia sẻ như thế nào để mọi người chúng ta có thể là hiểu rõ hơn cái cõi tâm linh và cái đời thực nó à, có những cái sự ràng buộc và liên đới thế nào anh có thể chia sẻ được không vâng và, vâng, và mời anh ạ vâng hà nội thì đổ nhiều cây nhưng mà thực ra mà nói là cái hôm mà nó, nó đổ cái cây ở cái tòa án á mà nó lại chĩa sang cái hỏa lò đó thì, <laughs> thì anh chàng nhà báo Nguyễn Đức gửi cho tôi thế thì tôi nghĩ là đây tôi chính là cái điểm đấy điểm sụp đổ của cái nền tư pháp đấy <coughs> bởi vì cái vụ án bưu cục cầu voi này đấy đã trở thành cái vụ án đại án thế kỷ rồi và nó đúng trần pháp lý rồi và như đã nhiều lần tôi đã nói nó là, cái giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp cái âm mưu hủy hoại cái nền pháp lý Việt Nam vốn rệu rã chấp vá và không nghiêm minh nó nhằm bức tử cái niềm tin chính trị nó gây bất ổn xã hội và nguy cơ dân tộc nó kích động bạo loạn kích động biểu tình nó chia rẽ vùng miền gây mâu thuẫn để mà từ đó đấy thực hiện âm mưu đảo chính lật đổ mà như chúng ta biết là, là, là, là âm mưu này đã bất thành nhưng mà thế là ngầm đấy thì nó giống như là cưỡi trên lưng cọp rồi đấy nó vẫn đang thách thức công luận thách thức thể chế hiện hành này với những cái chiêu trò rất là ngang ngược kiểu cách à, cách mạng màu ở đông âu đấy như chúng ta vừa đề cập đến <coughs> cho nên là chúng ta không chỉ quan tâm đến cái chuyện cây nó đổ như thế nào nó chia vào tòa án ra sao mà phải nói là phải quan tâm đến cái chuyện nền tư pháp an nguy dân tộc của chúng ta đấy trong hoàn cảnh tình hình thế giới hiện nay như thế nào cho nên chúng ta mới nói về nga và ukraine rồi nato rồi trung quốc rồi mỹ sẽ phân chia cái bản đồ thế giới như thế nào lập lại cái trật tự thế giới mới này như thế nào thì tất cả còn đang chờ chỉ đối với đất nước chúng ta đấy thì cái nền tư pháp này nền tư pháp hiện hành này đấy trước sau gì cũng phải sụp đổ thôi thế còn chúng ta phải tìm xem đấy có còn hy vọng nào vào cái công cuộc cải cách tư pháp để mà sửa đổi hiến pháp mới cho phù hợp với lại cái hiện tình đất nước cho phù hợp với cái xu thế và cái trật từ thế giới mới hiện nay thì tôi nghĩ rằng là cái này vẫn còn đang mờ mịt lắm và không kém phần là vô vọng bởi vì chúng ta chưa tìm ra được cái lực lượng nào để gửi gắm niềm tin khi mà tứ trụ không thượng tuân pháp luật cái điều mà tôi lên án cái sự yên lặng đáng sợ hiện nay đó, đó là tứ trụ không thượng tuân pháp luật và đương nhiên là công phạm luật rồi công đã vi phạm hiến pháp rồi <clears throat> <coughs> và một câu hỏi nữa đó <clears throat> là tại sao hiện nay đấy các lực lượng chính trị yêu nước những đảng viên chân chính những ủy viên bộ chính trị yêu nước những ủy viên trung ương đảng yêu nước yêu chế độ vẫn chưa thành lập được ủy ban bảo hiến quốc gia để cứu vãn chính sự tôi nghĩ là, là, là đây là vấn đề chính sự nổi cộm cứu nền tư pháp quốc gia cũng chính là cứu nước cứu nhà <clears throat> Hồ Duy Hải được tự do và những kẻ ác phải đem tội chính là cái chiến thắng của công lý là sự minh bạch của công lý nhưng điều đó vẫn chưa được xảy ra và cũng chưa có một cái động thái nào đấy của tứ trụ của quốc hội của bộ chính trị của ban kiểm tra của ban nội chính chưa có tín hiệu nào của cơ quan chức năng như là <clears throat> Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Viện Kiểm sát nhân tối cao. Rõ ràng là pháp luật đã không được thượng tôn. Và tất cả các danh sách cái hệ thống chính trị của chúng ta đấy tôi vừa nêu ra đấy là đã không thượng tôn pháp luật đã vi phạm hiến pháp và không thực hiện đúng cái chức trách của mình đã chối bỏ cái chức trách của mình và không có gì có thể là biện minh được <coughs> thì hiện tại đến nói chung là hiện này đấy là rất nhiều điều có thể xảy ra không phải chỉ có đại án bưu cục hồ voi vụ án thế kỷ mà còn có đại án thiết test việt á đã âm thầm giết chết 30 ngàn người ở thành phố Hồ Chí Minh đã tàn phá cái nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã làm cho dân miền Bắc, miền Trung, miền Nam đấy, miền Tây Nam Bộ đấy. hỗn đốn, tháo chạy, rời bỏ khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Ai chịu trách nhiệm về vấn đề này? Hiện nay theo Bộ trưởng Tô Lâm đang thượng tôn tiếng súng, không ạ? Bởi vì là đã, đã ăn cái đất đá cộng thêm là cái cái, cái, cái, cái, cái rồi có thể hồi tố luôn cả cái vụ mà, mà 9 người Việt vượt biên đấy bởi phi cơ à, chuyên cơ của chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Hàn Quốc năm xưa tất cả những cái này nói lên điều gì đó là cái sự khủng hoảng về chính trị được coi là cái chủ nghĩa tư bản tân hữu lợi ích nhóm đã lũng đoạn nhà nước gọi là chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước và thế lực ngầm chúng ta là cái thế lực mafia mafia chính trị với sự giật dây của Trung Quốc thiên triều nó đang thao túng cái nền chính trị Việt Nam cho nên cái cây đỏ cái, cái tòa án đấy mà chĩa sang hỏa lò đấy thì nó chỉ nói lên cái, cái sụp đổ tư pháp thôi chúng ta cần phải quan tâm đến cái nhiều những cái sự sụp đổ khác nữa có thể sự sụp đổ thể chế và có thể là an nguy dân tộc mất nước nga đánh ukraine thì liệu trung quốc có đánh đài loan hay không biển đông có bị tranh chấp quyết liệt hay không và Việt Nam này có bị Trung Quốc thôn tính và biến thành Campuchia thứ hai hay không tất cả nó đang diễn ra <coughs> cho nên là khi chúng ta nói điều này thì Hà Nội vẫn đang bung vào toàn phải không ạ không, không biết đã giảm chưa nhưng mà cách đây khoảng ờ, hơn tuần thì tôi vẫn thấy là con số là là, là 30.000 ca mỗi ngày. Vâng, vẫn uh, chưa có gì thay đổi, vẫn thế anh ạ. Có điều là nó khác hơn, đó là cái việc người dân à, đối diện với thực tế là đã không còn ai ngoài cái vòng cơm tỏa nữa, hầu như là đã đã đã dính đến 90% ờ, này anh ạ. <laughs> vâng. <laughs> <laughs> cái đó là chuông của anh vẫn chưa bị xử lý vào ạ dạ vâng <laughs> Nguyễn Thanh Long vẫn ờ, điềm nhiên và lên ờ, TV là phát biểu dạ. cái <clears throat> thì trở lại cái vấn đề mà mà các bạn quan tâm đó nó là cái tâm linh của cái cây đồ ở cái sân ờ, tòa án ờ, đường Lý Thường Kiệt đó mà nó lại chĩa ngay chĩa thẳng sang cái, cái hỏa lò đó <laughs> chúng ta nghĩ rằng là là những cái quan chức của ngành tòa án đấy có thể là sắp sửa nhập lò ví dụ như là trương hòa bình ờ, nguyễn hòa bình rồi 15 vị thẩm phán còn lại một vị đã chết và một vị đã về An Giang làm à, bí thư tỉnh ủy đó. thế thì chắc chắn là là cái điều đó sẽ xảy ra nay mai thôi nhưng vì sao nó lại cứ yên lặng như vậy thì tôi nghĩ rằng <laughs> nó đây là cái thế và lực à, như tôi đã nói trong cái thời cơ của của cái tình thế cách mạng này <clears throat> khi mà đưa những cái ờ, con chuột cụm cán này vào lò đấy thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ là cái, ờ, cái hình thức coi như là, là, là thực tiễn thôi thế còn đối với lại cái uy tín chính trị thì nó chết rồi tôi đã gọi là chết lâm sàng đấy bây giờ mà cứ nhắc đến tên là, là, là, là, là thậm chí là rất xa xưa như là là là, là, là nông nước mạnh cả lê khả phiêu đỗ mười rồi sau này như là thủ tướng ờ, phan văn khải thủ tướng nguyễn tấn dũng rồi trường mỹ hoa rồi thậm chí cả nguyễn văn linh đó tôi nghĩ rằng là, là, là họ đã chết lâm sàng vào mặt chính trị và lịch sử đã phán xét rồi cái cụ thể là cái vụ án Bokovoy này thì là Trương Hòa Bình Nguyễn Hòa Bình cựu chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và có thể cứu chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì cái uy tín chính trị của họ đấy tôi nghĩ rằng là cũng đã đã chất lâm sàng trong cái chính trường trong cái tình cảm trong cái niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với công lý đối với pháp lý Việt Nam chết lâm sàng rồi bây giờ chỉ còn có là là là sổ khám nữa đền tội nữa là xong thôi tôi nghĩ cái xu thế dù có kìm hãm kéo dài hay là bao che hoặc là chỉ đạo của tình báo Hà Nam của Trung Quốc à, cho chìm xuồng thì cái cái số phận của họ đã là những số phận của những kẻ không chính danh mà không chính danh thì không tồn tại còn xác thịt của con người xác thịt của chứng hòa bình của muốn hòa bình vân vân là phải đem tôi trong nhà giam như thế nào thôi rồi những cái tài sản bất minh mà bọn họ cướp được sẽ phải xử lý như thế nào theo tôi là nên đưa vào cái quỹ bảo vệ an ninh tổ quốc và cái quỹ <coughs> thực hiện gói an sinh xã hội để cứu trợ xã hội tài khoản những cái, cái, cái tài sản bất minh tham nhũng đấy chúng ta hiện nay thua được, thua được rất ít chỉ 6 đến 20 phần trăm thôi nhiều vụ là hàng ngàn tỷ nhưng mà chỉ là năm sáu phần trăm thế thì rất vô lý thế nên nhân tiện đây là chúng ta nghĩ rằng là cải cách tư pháp và đổi mới hiến pháp cần thêm những điều khoản mang tính là, là, là thực chất và có cái giá trị pháp lý trong việc là thực thi pháp luật. Đó là tịch thu tài sản bất minh và xung công quỹ. Tôi nghĩ là tịch thu tài sản bất minh là không có gì khó cả. Vì chúng ta viện cớ là, là, là nó gửi vào ngân hàng nước ngoài là nó cho bà con dòng họ đứng tên những vấn đề khác tôi nghĩ rằng là cái đó vẫn có thể truy xét ra được và tịch thu được hết mà nói như anh ờ, Trần Minh Tấn sáng nay tôi có nghe anh nói là ờ, chỉ cần tưới chỗ mà chỉ là là là là, là dĩ hòa vi quý hoặc là xê xoa thôi đấy thì là ở dưới nó loạn ngay nên phải làm sao để mà những cái tuyên bố của tổng bí thư nguyễn phú trọng này phải trở thành hiện thực gọi là chống tham nhũng không có vùng cấm vùng tránh vùng né thế nhưng mà cái vùng cấm này chúng ta vẫn đang e sợ đang rúng động đang bị chi phối tôi nghĩ rằng là, là, là, là, là, là tâm linh là một chuyện nhưng mà đời thường nó diễn ra như nhiều khi nó lại ngược lại thế nhưng mà cái thông điệp này đấy nó khiến tôi củng cố thêm cái cái xác tín đó là cái nền tư pháp Việt Nam của chúng ta đấy không thể cải cách được nó đã thực sự sụp đổ rồi và nó phải được thực hiện từng bước một như quan điểm của luật sư Tạ Biên Linh đó, là phải cải tạo tư pháp ba cơ quan cơ bản nhất đó là cảnh sát điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao và hệ thống tòa án phải cải tạo hết thậm chí là có thể là, là có cơ quan là phải thay máu toàn bộ tôi nghĩ là cái bộ công an cảnh sát điều tra đó, của bộ trưởng tô lâm hiện nay đó. <clears throat> đang thượng tuân pháp luật và có thể là, là dẫn đến những cái thay đổi về thể chế đó không đơn giản đâu cho nên là, là, là nói cải cách tư pháp hay là đổi mới hiến pháp tôi nghĩ rằng là đấy là những cái, cái, khái niệm quá xa xỉ so với hiện nay so với thực tại đang bế tắc như này thế là mọi chuyện vẫn phải chờ đợi thôi thế không biết là là là, là kênh của chúng ta rồi là bạn đọc bạn xem kênh ờ, có ý. À, rất là cảm ơn anh ý kiến à, vừa rồi ở rất là nhiều lĩnh vực à, đông tây kim cổ và nó liên quan đến vận mệnh của từng quốc gia điều này không thể tách rời bởi vì nó liên quan đến cả về mặt tâm linh về mặt chính trị về mặt xã hội về mặt uh, lãnh thổ và điều quan trọng nhất là không bị ảnh hưởng vào cái guồng uh, quay mà như ông Putin cũng như là ông NATO <coughs> đang đối đầu và đang dùng cái vũ khí hạt nhân để đe dọa và chúng ta hy vọng nó đừng diễn ra mà khi cuộc chơi đã đến cái hồi uh, chung kết và rất tiếc là mỗi một buổi đàm đạo hôm nay thì uh, cũng đã thời lượng tương đối dài và hẹn quý vị khán thính giả à, cùng với lại mọi người là rất là nhiều câu hỏi nhưng có lẽ là ta lại phải à, dành ở buổi sau và để kết thúc được cái buổi đàm đạo hôm nay và chúng ta chia tay khán giả có lẽ anh cho một lời kết ngắn và chúng ta à, tạm thời dừng lại được không ạ vâng xin mời anh ạ vâng cái điều mà tâm huyết mà tôi muốn dành cho ban chuyên án đặc biệt <clears throat> cũng như tổ công tác đặc biệt chúng ta cũng như những cái lực lượng chính nghĩa <coughs> như đồng chí uh, chủ tịch quốc hội vương ờ, đình huệ ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban tư pháp quốc hội và viện kiểm sát dân tối cao một cái đề xuất của tôi đó là các vị hãy sử dụng sức mạnh chức năng của mình về pháp luật ấy, để mà thành lập cho được ủy ban bảo hiến lâm thời quốc gia bảo hiểm bảo hiểm thời quốc gia này đấy sẽ thay thế cái hệ thống tư pháp hiện nay để mà giải quyết những cái đại án của dân tộc của đất nước chúng ta và chỉ có ủy ban bảo hiểm quốc gia này đấy <clears throat> thì mới phục vụ cho cái công cuộc cải tạo tư pháp thành công xin hết ạ vâng rất là cảm ơn anh ạ trước khi kết thúc chương trình để hướng dẫn kỹ hơn cách gửi chữ ký về chương trình cho chúng tôi xin mời quý vị khán giả à, nghe tôi xin nhắc lại như sau mọi người viết thông tin cá nhân gồm có họ và tên năm sinh quê quán chỉ cần ghi từ cấp huyện trở lên nghề nghiệp nếu là cựu chiến binh thì ghi là cựu chiến binh nếu là đảng viên thì ghi là đảng viên và sau đó ký tên và quý vị khán thính giả sẽ dùng điện thoại thông minh chụp lại và gửi về cho chương trình chúng tôi quý vị kết bạn Zalo với một trong ba số điện thoại Zalo như sau thứ nhất là điện thoại của chị Ngọc Dung cũng là số Zalo có số 083 235 9941 Tôi xin nhắc lại chị Ngọc Dung điện thoại 083 235 9941 Và số điện thoại Zalo thứ hai của thám tử ẩn danh 2 đó là 038 205 0061 Tôi xin nhắc lại điện thoại thám tử ẩn danh 2 038 205 0061 và số điện thoại Zalo thứ ba là của anh Trần Minh Tấn có số điện thoại như sau 034 623 3386. Vâng tôi xin nhắc lại, điện thoại của anh Trần Minh Tấn 034 623 3386. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã đang và sẽ quan tâm đồng hành và chia sẻ đến chương trình. Chúc tất cả quý vị khán thính giả ngày mới an khang, thịnh vượng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong công tác. Và đặc biệt là đối với các cô, chú, ông bà, các anh, các chị đang nghỉ hưu luôn luôn an lành, vui vẻ cùng con cháu và người thân của mình hưởng an lành và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.